nay à, ờ, trồng à, rất là nhiều diện tích rộng à, với diện tích là 7 mẫu khoai à, ở à, tại bãi cát Hoàng Anh của à, xã Nghĩa Phong, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, Hưng tỉnh Nam Định à, và trên à, diện tích của nhà bà Nguyễn Thị Hạt à, ở đây là với diện tích là 7 mẫu khoai Đức Lùn với giống Đức Lùn và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 2 21 tháng riêng năm 2022 và ngày dương lịch cũng là ngày 21 tháng 2 à. năm 2022 và sau đây chúng ta đến thăm diện tích khoai để xem khoai ở đây hiệu quả như nào các bạn nhé thưa các bạn đây và sau đây tôi có thể trực tiếp bới thử cho các bạn một khóm để các bạn thấy rằng là cái khoai dùng à, phân bón silic tân cát bắc giang này như thế nào đây các bạn đây các bạn, bạn nhé à, xem xem mới khoai trực tiếp luôn đây các bạn xem quay trực tiếp luôn ngày hôm nay tôi ờ, là nhân viên để đi thu hoạch khoai các bạn ạ thôi được mình cứ đây, lên đi để để kéo lên nếu bây giờ để, nhìn ở đây thì nó cũng thấy rất là sai đấy các bạn này thế bây giờ tôi nhổ khóm khoai này lên nhé nào 3 là ôi rồi ôi hơn trứng gà trứng vịt các bạn ơi đây nhét vào củ dưới đấy đây nhé các bạn nhé bây giờ tôi mới tôi mới san chỗ này ra đây để tôi bới lên cho các bạn xem là cái khó nó bao nhiêu củ nhé một này hai này đây hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này 8 này xem nào 9 này 9 này 10 này 11 này 12 này 12 củ có thể bán được Còn lại là củ bé 12 củ lượng. Còn củ này chỉ có một trong đó chỉ có một củ bi Còn lại 5 củ này làm giống rất là đẹp Còn còn bên ngoài có một củ Đấy, nữa. đâu ạ? À? à đây đây đây à. Đây Củ giống đấy Đây các bạn nhé Cái này là vào 13, 14 củ trên một khóm 14 củ trên một khóm thì chỉ mỗi củ này <laughs> là loại thôi các bạn ạ củ này khi làm giống vẫn được nhưng mà còn thử tiếp tục là là là là là, đây như còn tiếp tục là cây nữa đi làm giống này vâng. anh anh mới tiếp tục cho hộ cây giúp cây nữa đi gạt gạt cái góm khóm bên này gì gì xa xa đi đây đấy gạt cái đống này ra xa xa đi à, đấy xa xa đi ờ, đây đây, đây là khóm thứ hai các bạn nhé khóm thứ hai đây thưa các bạn này đấy đây các bạn này tôi nhấc các bạn nhìn như thế này nó hàng chục củ rồi hai ba này <laughs> đây cái rễ trắng tươi các bạn này đây cái rễ, rễ nó, nó khỏe như này đến lúc thu hoạch mà rễ nó vẫn còn trắng muốt như thế này rễ vẫn trắng tươi này cây vẫn khỏe và cái dùng khoai này Và ờ, qua những trận mưa rét vừa rồi mưa cây khoai 3 tháng 10 ngày. 3 tháng à. Ờ. 10 ngày rồi đấy các bạn ạ. Tôi đếm nhá. À. Bây giờ mình đây. Bà cái xếp một chỗ đi. 1 2 3 Chỗ này của bé để riêng 4 5 4 6 Trên kia kia bên kia. 12. Bên kia còn. Đây đấy. Đây đây đây đây đây. Đây đây. 13 13 14 Cái khóm này là cũng khóm này. Hết rồi. Hết rồi nhá. À. Đấy, bây giờ tôi tiếp tục bới khóm bên. Được. Đây. Khóm này. Tiếp tục bỏ ờ, khóm vừa nãy đi. Gần luôn đấy. Gần Đấy. 14 khóm nhá. Đấy, 14 đấy. củ nhưng mà chỉ có hai củ một củ bi hai, và hai một củ, giống, giống thôi còn bao nhiêu là một củ bi là và một củ giống đều là còn lại là bán được đây. là có thể bán được đấy. đấy bây giờ tôi tiếp tục nhé thưa các bạn là hôm nay là ngày Hả? nó trời mưa cho nên là là là, là, là bới lên là nó sẽ bị dính anh, hả? Anh chậu nước đây để mà mang con dao đây để em bổ cái khoai này xem là nó như thế nào. Đây nhé. Củ này thì khả năng nó yếu hơn tí các bạn. khóm này thì nó hơi hơi hơi ít củ hơn tí Đấy, củ như củ nó to đây. đây các bạn nhé hôm nay này bây giờ tôi để chỗ này giờ chỗ này đi một hai này ba này bốn này củ này để riêng năm bên kia đây đây sáu này mới vẫn sót đấy không hết rồi hết rồi cái chín củ này là chín củ này thì chỉ có một củ bé đấy các bạn nhé chỉ có một củ này là giống thôi đây, con này được thu hết thế và tôi bới tiếp một khóm này nữa nhá bơi ba bới tiếp trước trước kìa đừng nguyên đừng nguyên đừng nguyên đi đừng nguyên đi thế bạn bạn bới tôi khóm này tôi bới khóm bà, hai hai bà cùng bới luôn hai khóm đi mà củ ở đây là dây nó bị có ngày rồi nó có thể giặc dây nhưng mà củ đây là khi các bạn này trông nhìn thấy sướng chưa bạn bạn đấy gợt gợt gợt gợt qua một tí đây nhìn thấy là sướng ngay đấy đây không đấy gợt qua để thấy đã xong tí nữa mình mới đừng đừng moi vội đừng moi vội đấy để tôi cho các bạn thấy này đây các bạn nhìn thấy nó như một ổ trứng gà trứng vịt các bạn này nhìn thấy này đây còn nữa này đây đây đây đây đây đây đây đây Trượt à? đấy đấy đấy quá nhiều luôn đây hai hai hai khóm này có thể là phải là hơn hai chục củ hai khóm này phải hơn hai chục củ đấy đây bây giờ chúng ta hai tám bây giờ nhổ lên nhá tôi nhổ lên này dạ, hai ba này <laughs> bà đếm ra thế này bà thu một này mai mai em em em cứ ba cứ đếm luôn cả cả hai hai là khóm chung cũng được từ khóm đây tí nữa mình sẽ quay luôn chỗ này này chỗ này các bạn thấy này đó này đây cũng ui ủ này các bạn này vĩ đại chưa các bạn này ủ này thấy lâm nặng nặng lắm các bạn ạ đây và ươm tí nữa tôi rửa đi để bỏ ra cho các bạn xem nhé đây rồi chỗ 6 rồi 7 này chỗ này được hai chục ủ vé đây đây hai khóm đây các bạn này nữa đấy bất còn củ củ đấy tôi còn quá bạn còn nữa đấy mới vậy sao hết được đấy sĩ soi chỗ này này đã chưa này đâu tân đâu đâu củ to đây đây đây, đây, đây. củ nhưng củ to chỉ cần độ chục à, củ thôi nhưng mà củ to là là, là hiệu quả lắm đấy to thế nhỉ đấy bạn này mấy miếng liền đấy có phải cách nào có phải nhảy đâu đây các bạn nhé chỉ cần quay trực tiếp xong ờ, để bới liên tục đấy đây đây khóm đây các bạn này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này ủi hai củ gốc luôn <laughs> mười thì trong đấy chỉ có một củ bé một ừ, hai hai củ này làm giống còn lại là thu hết còn không đây này đây vẫn còn đây đây 11 12 này Đấy. một nướng vậy là được rồi một ờ, một khóm thế này là quá mỹ mãn rồi đây giờ máy ờ, quay quay lại quay cụ thể trong mấy đấy. Vâng. khóm này đi thưa các bạn ở đây này tất cả các uh, các uh, các khóm đúng không mỗi mỗi một uh, góc khóm mỗi một khóm thưa ông ông đánh giá mỗi một khóm như thế này thì nó khoảng độ từ mấy cân ạ đây như cái khóm này hơn cân rồi hơn cân cân hơn uh, dưới cân 6 rồi à. À. cân 7 cân 8 cân 7 cân 8 đấy ừ. cứ cho cứ cho được cân rưỡi gì ừ cứ cái, cái tính cân rưỡi đi vâng. và sau đây thì ta sẽ một giờ một củ khoai để ta nhận xét cái củ này nó như thế nào bác ông rửa hộ tôi củ này vì thưa các bạn là hôm nay là trời mưa cho nên là à, phải phải phải à, phải à, rửa đi ở trong ờ, mã củ đấy nhận đây vâng nước, nhiều nước. vâng đây đây, đây cái mã củ này các bạn này mã củ vàng ươm này đấy tay tôi bẩn đây mã củ vàng ươm này các bạn này đấy vàng ngóng nhá Thế bây giờ mình bổ củ khoai này ra Để xem nó ruột nó nó như thế nào Vâng Đây các bạn này Vàng như mỡ gà luôn Vàng như mỡ gà luôn Đấy Đây da của nó đây Mặc dù ừ. là đã quá ngày Nhưng mà Nó màu mã vẫn đẹp đúng không? Đẹp quá đẹp Mẫu mã đẹp và nó không ờ, không bị ghẻ không bị ghẻ đây là bị... chỉ có là tính chất là trông nó già khoai thôi không ghẻ một tí nào luôn vâng không khoai. ghẻ một tí nào nó già khoai già khoai nó có cái lõi để cái cái cái vân này này cái vân như này khoai mới già còn nếu mà không có cái vân ở giữa như này thì là khoai non khoai này rất già khoai rồi và cái khoai ăn này ăn, thơm ăn ngon sẽ rất là bở rất là đậm và ngon dạ. đấy bở đậm ngậy ngon nhé đấy sao bên này à? rồi <laughs> đây. tưởng ít lại thành bốn củ thành lại sáu củ nhưng mà nó lại thành sáu củ ờ, quá à? mà sáu củ, củ này, nó nhiều củ không sáu củ này cũng phải cân rưỡi bảy củ bảy củ bảy củ này cũng phải cân rưỡi đấy các bạn ừ. hết to, rồi to củ to khả năng còn này à, hết rồi đó. hết rồi đấy cái mũ này nó mũ mống bé vâng với sang sang tiếp theo sang sang sang các bạn đến ờ, với cái gốc khác gốc khác nhá đây một úi rồi ôi các bạn này <laughs> trời ơi là trời ủa to ủa này năm nặng nặng lắm các bạn khoai dùng sinic tân phát nặng như đá luôn nặng như đá luôn đấy đấy ba này úi rồi lại còn củ này nữa chứ úi rồi ôi đây các bạn này cái ừ. khóm này này đây nhá. 6 củ thôi sáu củ sáu sáu củ bằng nhau mỗi củ là, <laughs> là phải ba năm nặng sáu củ hai củ này thì hai củ này phải một cân rồi vâng. nặng lắm các bạn ạ đây củ khoai nó nhẵn nhụi rất là đẹp mã đẹp lắm anh ơi bạn bạn bê hộ chậu nước sang đây cái để rửa đây đấy rồi nhìn thích thế có khi chơi chắc đã hết đã hết đâu chị mới vào vào chỗ này sáu củ to vậy sáu củ to lắm đâu hết không có củ la bé bạn bạn để chậu nước đây hộ cái đây để tôi rửa đây nhá sáu củ này là cứ sơ rửa luôn cả sáu củ đi để ờ. trong sao nào ở trên này trời ơi đấy không có củ không có củ bé không có củ bi không có củ bi rồi dạ, không có củ sáu củ đều nhau đấy ui rồi đây các bạn này trông này đây các bạn này xuống nhá đấy. đây các bạn này ngoài em vậy không có củ giống luôn ừ, đây không đây. có củ giống luôn đây đấy. dùng phân silic thì củ to đồng đều đây. nó tạo ra một thế hệ củ to đây. như thế này các bạn này không ghẻ nhá còn những cái lấm chấm này chẳng qua là để khoai già thôi khoai già khoai già khoai già khoai già quá khoai già, nó già, già không phải gì đây đấy. những cái củ này mã vàng ươm Bây giờ cắt ra thì vàng như nghệ Luôn Đấy Rất là tuyệt vời Và Vâng ờ, thưa bà Nguyễn ờ, Thị Hạt thì cái với cái quy trình 7 mẫu này thì bà đã bón cái phân silicon mát Bắc Giang kết hợp với phân NVK như nào ạ? Vâng. bà nói đi ạ. Chào tất cả ờ, bà con. Bà con em bón hai hai túi túi silicon một thảo cứ cầm luôn cả cái đấy đi à. hai túi một xào tức là vòng 10 cân một xào đúng không? 10 cân một xào này các bạn nhé. Một mười xào một xào bắc bộ. Một xào bắc bộ 360 mét vuông. Em bón là ờ, 10 cân uh, ờ, 20 một bao này thì bao phân này có 35 000 một tạ mà. À 35 000. Bảo em là bên kia của Trung Nông. Là BK của Trung không? 1 vâng. cân thôi các bạn 828 Có 1 cân thôi Vâng Không 3.000, 300 nghìn, 35 nghìn 35 nghìn một tạ Ờ, thế vào là 3 mấy nghìn một bao ý mà vâng. ờ, Một xào có vâng. thể em bón 20 cân ờ, NVK của Ninh Bình này 12, 10 TE à. nữa cái cái, cái vâng. túi cái túi đấy thì là bơm mấy lần bốn lần bốn lần à? ba lần hay bốn bốn lần em bảo thì em bơm mới chẳng biết bao nhiêu lần em mua cả thùng về để cứ vứt đấy mà bơm cứ bảo có à thôi được thế thì càng tốt ừ. Ờ. cái ờ, túi này thì uh, bà hòa với tỷ lệ nước bao nhiêu và bơm vào giai đoạn nào ạ nhà em uh, mấy mấy khoai bắt đầu khoai tốt bắt đầu từ bơm vâng. khoai tốt tốt bắt đầu là chuẩn bị hình thành bắt đầu chuẩn bị ra củ là vâng. nhà em bơm bơm tuần khoảng 10 ngày loãng tí nhưng mà vâng. tôi cứ bơm được nhưng mà mẹ bơm được 4 lần thì như vậy cũng rất là nhiều bơm nhiều lần vâng. bơm loãng nhưng bơm nhiều lần bơm nhiều lần vâng và mỗi lần cách nhau bao nhiêu ngày ạ một tuần đến 10 ngày là tôi bơm à một tuần đến 10 ngày vâng vậy vâng, cho nên củ nó mới đẹp đẹp nó mới vàng hương như thế này bạn thưa anh chị là bây giờ với tính chất là mình đã sử dụng rồi thì mình đánh giá về cái cái, cái khoai của mình năm nay là ra sao? Nói chung là năm nay thì em được nói chung là đạt đạt tiêu chuẩn chưa đào hôm nay mới thử xong bắt đầu là bạn ra thử rồi như năm ngoái là tôi đạt khoảng một tấn hai tấn hai một sao nhưng mà năm nay là năm ngoái cũng dùng Cynix đúng không năm ngoái cũng dùng phân Cynix mà nái nó nhặt khoai nó bảo đi biết biết biết biết cái cái gì mà sao khoai thế này chính là dân dân cánh chị nhà chị ấy ở quân lâm là trên khoai đấy xuống nhặt khoai chứ mà không biết là dùng cái phân nhài tốt cẩn tươi to vậy đúng rồi khi dùng silic thì củ sẽ to hơn là cái các loại phân bình thường cho nên là mà tất cả các củ to bình thường thì mình sẽ làm cái tính chất thương mại nó cao hơn thế là không có củ giống nhưng mà, Hả? Vâng, nhưng mà ở đây không khách bán rẻ dạ. ngay bây giờ họ đang giảm có 70 phần vâng, được rồi chúng tôi sẽ đăng video lên để, để cho những chưa, tương chưa có khách ăn nên là chưa, chưa muốn đào mà cũng muốn đào lắm để cấy đào với diện tích ở đây của mình ấy là là à, mình trồng là diện tích là bao nhiêu 7 mẫu, 7 mẫu. 7 mẫu hả 7 mẫu hơn 2 nó khoảng ờ, cứ khoảng 100 tấn vâng chúng vâng. ta thì ờ, tết xong là đào chưa có khách vâng. qua video này thì cũng dạ. mong muốn là các nhà mà uh, mua mà khoai ấy, đúng không thì là muốn là liên hệ đây để mình sẽ mua được cái giá rẻ và khoai chất lượng đấy Đấy. Yeah. Thấy củ to là họ, họ lại giá lên vâng, cho mình. Thưa các bạn đây các bạn đây, từng cái khó một mà nếu mà đưa vào là củ rất là nhiều. Vâng. Gần cuối là ấy bọn nay mới thử xem là có củ không một biết nối mà chào khách bán rồi. Đây bạn bạn nhổ lên đi. Đây nhá các bạn này. Đây ờ, nhà bà hạt là trồng hơi hơi lông các bạn ạ. Mà hơn nữa vâng. là đây bãi này là cát hoàn toàn toàn bằng cát thôi cho nên là cát biển phun vào đấy một là mưa nó trôi hai là trồng nông cho nên là củ nó còn lên tận trên này các bạn này <laughs> chùm này chùm chi chít à, à anh đăng hả vâng. à, anh đăng. Vâng. à đăng hạt cứ đăng hạt đi cho dễ đăng hạt, đăng hạt. anh đăng uh, chị hạt đấy củ đưa trông đấy hai cái củ to đấy thì đã đã, đã thành ờ, thành cân rồi à đây các bạn này cứ hai củ to đấy thành cân quay đây các bạn nhé cái khóm này đấy các bạn xem các bạn em đang chỉ đây đào đây khóm này các bạn này đây là chỗ này là 6 củ này 7 củ 8 củ thế còn cái chỗ này là do trồng lông quá này nó mọc bên trên đất nó bị xanh này chỗ này nó thành chùm luôn các bạn này đấy đây các bạn đây tôi mới củ này không vun được đây cho củ này củ này củ này củ này đây các bạn này trời ơi một khóm này đây nhá ba củ gộc luôn ba củ này đã cân rưỡi rồi các bạn này ba củ gộc luôn to đùng luôn đây này to đùng cách mạng đấy một khóm như thế này mà đây thì những cái củ này là cái củ mà vì là trồng lâu quá nó mọc ở trên này bạn bạn cứ để riêng đấy đấy thì giờ tôi mới tiếp sang những khóm khác nhé đây là sang khóm này bên này đi vâng đây đây khóm này cây chết hả vâng à, vâng thưa bà Hạt thì bà đánh giá là cái cùng ờ, cái phân này thì tỷ lệ ờ, chết héo thế nào Chết héo thì nó không có chết héo đâu ạ. Vâng. Vâng. Vậy nó cái cỏ mất cây nhiều này. Chỗ này là cái ờ, này nó ăn ở trên mặt đất. À, <laughs> ăn trên mặt đất xong mà nhiều quá nhỉ? Tôi cái này đấy, là nó vun nó không kỹ anh không có đồ nó Nó, nó hở lên trên đúng không? Nó sùi ra ở trên à. đầu vì chỗ này cô để riêng từ khó một <laughs> để riêng từ khó một để cho bà con thấy là cái này là cái sủi đây thế sẽ ờ, mời bà là bới sang các món khó bên cạnh này bà bà, bà tân ừ, mời bà sang bên này đây đây như các bạn nhé chúng tôi bới là nó phơi ra đây rồi bây giờ tôi nhổ cái khóm này lên nhé này này đấy ui rồi ôi hơn trứng gà trứng vịt các bạn ạ đấy đấy nhá để xem tỷ lệ sai thế nào nhé đây 7 cú to có gì nhưng của bé thì không tính 10, 11 12, 13, 14, 15 Quá. 16 <laughs> Cái củ đấy phải hơn 20 củ nhưng mà nó nhiều củ bé 8, Nhưng mà sẽ có độ 7, 8 củ to dạ. Đây, đây, đây, đây, đây 19 hả? Cái chỗ này đây, là... Đây, đây, không, không, không, bởi bé đâu các bạn nhé đây. 20, một khóm 20 củ khoai đây 20, 20 củ to mà như với lại là phải có độ 10 củ to rồi đúng không cái này là do trồng nông quá những cái củ bé bé này là nó ở trên đấy. mặt đất này thưa các bạn đây này đấy. các bạn trông xem này đây đây củ như thế này cơ mà như này đây một khóm đây một khóm đây đây đấy, đấy. đấy. này. tí nữa phải chụp để nguyên cái khóm này để chụp riêng ra nhá đây một khóm đây bạn cứ để riêng ra từng khóm một bây giờ tôi bới tiếp khóm này đây mời bà bới tiếp khóm kia đây, tôi gạt gạt cái khóm kia sang bên kia tí kia cái, cái củ bên kia cái củ dưới không dính vào đấy đấy đấy, đấy để cho đấy khóm đấy hai chuẩn hai mươi ba ba bớ củ đấy. Tôi, tôi bớ nhá. Nào. Đấy, ôi trời ơi. Đây nhá các bạn này. Ôi dồi củ đại chiến này. Một này. Ba. Hai này. Để toàn cát đi các bạn. Ba này. Bốn này. Toàn củ đều. Năm này. Đều nhau lắm. này. Bảy này. <laughs> Tám này. Đấy đấy. Chín mười củ. 10 củ đều nhau. Kia kia kia cô dưới lấp đấy, lấp lấp tay dưới. À, đây, đây, đây, đây, đây. Cái này không cần à. Đây đây đây đấy. Đấy cô củ này là nằm giống thôi còn lại là nhặt được hết các bạn đấy đấy cô củ này một ờ, từng này đây, đâu gần hai cân bây giờ này chị vất vả bây giờ các bạn Với tiếp tục đây mời anh đăng anh ra đây ạ anh xem khoai của anh như này thì dùng silic ờ, anh cho biết là cái cảm nhận là anh dùng phân silic trong 15 vừa rồi thì kết quả thế ờ, nào năm ngoái năm nay tôi thấy là được rồi Đấy. như thế này anh có hài lòng không ạ? Củ như thế này đấy quay móng này. Đây được rồi cứ từ từ cứ bình tĩnh chị đào đây xong rồi cho chị đây to như bánh mì ba lan to hơn bánh mì ba lan nhá các bạn nhé ba này khoai bánh mì đấy bốn này ai muốn mua khoai bánh mì đến đây nhá này. là còn bánh mì đấy <laughs> khoai bánh mì sáu này Tám này. Đây đây đây đây. đây. Cát này nó 9 mới, này. mới mưa nó ướt. 9. Có đảo lắm. 10 này. Đây. Ui rồi còn củ vĩ đại này nữa. Trời ơi, 12 củ. À, con à, còn hai hai củ bé kia. 13. Kia củ bé nữa. Có khi vẫn sót 14 củ. à, vâng thưa ông đăng ông đánh giá về cái tỷ lệ sai ở đây thế nào? được. Dùng quân di link này ông thấy ờ, cái tỷ lệ sai thế nào? À, quá sai Quá sai luôn. Và cái chất lượng khoai ở đây thế nào? Ông thấy là nó như nào? Khoai đây thì biến chê rồi đấy là khoai em bổ đấy mã đẹp uh, à? trong khoai em ờ, đỏ à, ngọt nếu mà cả củ mà nhiều củ nữa có điều khoai em bổ khoai này nó khoai đông giống của nhà giống của nhà và Nhưng giống bổ ra chứ bổ không phải đông ngoài nó không không bé cho nên là đây cho nên là em các bạn đây đây cái nào thế là phải có mấy củ to mấy củ to luôn bốn củ to này là một cân rồi đấy bốn củ đấy là một cân rồi không vâng. dưới vẫn còn nhiều mà đây, đây. đấy đây, bốn củ này là đấy. Gì? cứ đo cứ càng bớt là càng ra <laughs> càng ra củ à, đây còn củ nữa đây đây nó chỉ có hai củ bé thôi đấy. còn lại là cái này cũng là hơn một cân rồi đấy. đây hơn cân rồi đây bây giờ tôi lại cho một xóm bên đó. hôm nay thì hai củ này chắc là bằng cái bánh mì hai cái hai củ này cái <laughs> bánh mì ba lan của của của anh của anh đây <laughs> đấy bánh mì ba lan đấy đúng không mỗi cái này nó phải sáu lạng đi quay khoai với, nhưng mà với, với, với, với củ đây là sáu lạng hai củ đây phải vâng, cân hai dai và to quá không tưởng mà về được các bạn đã mê lắm không về được đấy tuyệt vời luôn đấy à mà không phải là ít củ đâu nhá còn đây nữa này đấy có khi không cẩn thận là bị sót đấy đây, đấy. đây. ôi rồi nó ướt mà nó sót đấy đấy cát nó sinh ra nó sinh ra là nó mình cũng đấy <laughs> cá mới làm ra thưa các bạn là xem à, khoai đây là mỗi một ờ, một lúa à một uh, khóm ấy, ít nhất là cũng phải độ hơn một cân ít nhất là hơn một cân và nhiều nhất có, có thể là hai cân hoặc hơn hai cân, cân rưỡi đơ đấy khoai được như thế này à, vâng. anh chỉ dùng thế thôi chứ mấy cả bơm Silic thế thôi à? còn không không dùng ờ, bảo vệ thực vật có một tí bảo vệ thế thì khoai của anh chị ở đây là là, là ờ, khoai là có tính chất là sạch đấy khoai sạch thôi mà cái khoai này ý, mà quay trong Tết ý hoặc là cái đợt Tết thì nó quá đẹp nhưng mà từ cái hôm Tết đến giờ là nó mưa rét quá nhiều mưa to và nó đánh dầm nát đi vâng lại nhìn nhìn cái khoai nó xấu thì nó chất quá ba tháng rồi thì nó phải tạm dây mong nó tạm dây thì phải đào dễ đào à, vâng. quá chất lượng vâng vâng nhìn à, dây ở đây thì chúng ta cứ tưởng là dây chết nhưng mà không phải đâu ạ không phải chết đâu cái này nó héo dây thôi ờ, nó già già cây nữa mà già, già cây già gọi là già cây già khoai mà mua khoai tây hoặc là mua khoai tây sạch khoai tây ngon chất lượng cao giá uh, hợp lý hợp lý